Xin chào các bạn nhé, hôm nay thì ờ, Liễu sẽ ờ, giới thiệu cho các bạn cách phân biệt một cái hộp ờ, kem nền BB Stick thật và giả là như thế nào Đây, đầu tiên là hình thức hộp của kem nền BB Stick Nó sẽ là thế này, bên ngoài nha, bao bì bên ngoài có một cái tem, nó gọi là tem pháp lực Khi mà mọi người mua về thì mọi người sẽ cào cái lớp này ra và gửi đến số tổng đài Tổng đài sẽ gửi cho mọi người cái tin nhắn là xác nhận cái hộp này tuyệt đối chỉ các tổng đại lý và đại lý chính thức của công ty thì mới có thôi còn ngoài ra là hàng giả thì sẽ không có tem này hoặc là có đã bị cào rách hết rồi tiếp theo nữa mọi người à, chú ý là khi mọi người mua cái sản phẩm này về thì trên này trên vỏ hộp BB đều có mã một cái tên nào đấy như ví dụ của tớ là vũ thị liễu là tại vì là tổng đại lý của công ty nên là công ty à, in luôn tên tớ lên trên này đây trên tay tớ đang cầm là một hộp BB lông 22 ở tầng lông trắng hồng dành cho những bạn nào mà da bình thường và có nhiều khuyết điểm còn những bạn nào mà da trắng một chút và ít khuyết điểm thì mọi người có thể sử bên nữa đang niêm yết giá toàn quốc là 315 nghìn bây Giờ mình mở lên mọi kia Bên trong, bên trong như thế này Bên trong nó có một ờ, phiếu bảo hành sản phẩm trị giá 10 triệu đồng Phiếu bảo hành này mọi người được bảo hành khi nào? Mọi người được bảo hành khi mà mọi người mua hàng về mà kiểm tra trong hộp ni này nó có bất kỳ chất độc hại nào gây hại ra mọi người cho công ty là tới đền 10 triệu đồng luôn Tiếp theo nữa là nó có một cái tờ giấy điều kiện sử dụng như thế này Tờ giấy điều kiện sử dụng và thành phần công dụng của sản phẩm hình thức bên trong vùng của kem nền BB stick là như thế này nhìn rất là sang đúng không ạ đây nhá mọi người bỏ ra nó có một cái tem như thế này tem chỗ này mọi người có thể thấy hơi mờ nhưng mà tem chỗ này là ghi số 22 hoặc 21 đó là tông màu thiết kế của vỏ hộp thiết kế hai đầu một đầu là vỏ tám siêu mềm đẹp đây mọi người có thể thấy được thiết kế bằng những sợi mà siêu mỏng và mềm khi mọi người mà đánh lên da cảm giác rất là thích và không bị gọi là rát da một đầu nữa đây sẽ bóc ra mọi người xem một đầu nữa một đầu kem đầu kem này thì là 58 gram mọi người có thể dùng sử dụng được trong vòng 4 tháng đây ạ mình cho nó lên là như này đây hình thức của một hộp BB stick như thế này bên ngoài có chữ BB stick và SPF 43 PA cộng cộng cộng tức là chỉ một chống nắng của nó đây nha một đầu cộng 8 một đầu kem này thì cách sử dụng rất là đơn giản thôi sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng cho mọi người luôn để ờ, mọi người có thể che được khuyết điểm và sử dụng một cái đúng cách nhất đối với hộp mới nhé để sử dụng nó đáp cho người xem biết rằng độ che phủ của nó thì mọi người xem thích điểm như thế nào và các cái như thế nào để đúng cách và không bị lộ bộ phận cũng như là sinh ra là cái điểm à, tại vì uh, hiện tại mặt tớ cũng không có nhiều mụn và nhiều vết thâm đâu nên là bây giờ tôi sẽ dùng cái um, chỉ cả mày này và vẽ lên trên mặt và từ những vết thâm những vết mụn đó. đây tớ ví dụ đây là nốt mụn này đây là nốt thâm đây là nốt nám của mọi người và có thể đây là một lốt uh, sẹo nhỏ đi đây nhá tôi sẽ chấm lên mặt chấm rất là nhiều điểm lên mặt là từ là mụn là nám là tàn nhang tàn thương tôi sẽ chấm ở hai má là chủ yếu mà tới thì nó hơi nhiều nước ruồi một chút mọi người không cảm tôi vô cả lên môi nhé đấy nhá mọi người hãy giả sử trên mặt tớ bây giờ các nốt này là các nốt nám và nốt tàn nhang nốt thâm mụn nốt uh, ờ, mụn bb của mọi người được chưa bây giờ thì tớ sẽ dùng chính cái hộp bb stick này tớ đang sử dụng là tông 22 nhá đây mọi người chỉ cần dùng cái lớp kem nén này mọi người bôi lên một lớp rất là mỏng thôi đây như thế này và mọi người lưu ý là nếu mà da mọi người quá khô nhá thì trước khi sử dụng mọi người có thể dùng một lớp uh, dưỡng mỏng uh, bôi một lớp da dưỡng mỏng còn nếu mà không thì không cần bởi vì ờ, kem nhà tứ nó có cấp ẩm rất là tốt các bạn nào mà da khô mà da nó liềm dầu những bạn nào da nhờn và mọi người lưu ý là khi mọi người dùng kem bên nhà tứ này mọi người không cần dùng lại kem nền loại khác nữa không cần dùng kem trang khuyết điểm không cần dùng phấn phủ và ngoài ra mọi người không cần phải dùng kem chống nắng nữa tại vì chỉ có chống nắng của sản phẩm bây giờ thì tớ sẽ dính cái đầu bọ tán này để tán lên mặt cho mọi người xem đây mọi người có thể thấy được cái treo khủng cấp cái khoảng này cho mọi người xem độ treo khủng tận gì của nó đây mọi người đi cọ rất là đều tay thôi mọi người đi rất là từ từ dặm nhẹ và đi đều tay để phấn nó thẩm thấu mọi người đừng kéo suốt như này kéo suốt như thế này là tay cách nhá nó sẽ bị lộ bộ phấn mà không che được cái điểm mọi người chỉ đi các cái vòng tròn như thế này thôi chậm và nhẹ như thế này thôi đây tôi sẽ dùng sát mặt nữa cho mọi người xem tới thì nó hơi nắm nước rồi. mọi người thấy chưa đây nha cái này tôi đã bôi kem rồi để sẽ đi tiếp mọi người thấy không nó đã che hết được những cái nốt tới vừa chấm vừa xong chứ là nước nám nước mụn nước tàn nhang nước thâm mụn đây tôi bôi thêm một chút là mũi nữa. mọi người thấy sao ạ che phủ hoàn toàn luôn mà rất là mỏng da nhá rất là nhẹ da mà không bị dính như mọi người đánh phấn đây